có 20 điều mà bạn phải nhớ. Hãy cùng mình xem nhé. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền. Dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm mà hãy giữ bình tĩnh, đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền, mua bằng được. Nói ít, làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ đừng bao giờ cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không đều chẳng hề gì nếu bạn không thích công việc hiện tại hoặc là từ bỏ không làm nữa hoặc là hãy giữ yên lặng khi nhìn rõ dối trá hãy dũng cảm từ bỏ có thể không tán đồng nhưng đừng thiếu tôn trọng nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa mặt trời vẫn cứ mọc như thường chuyện đã qua hãy để nó qua đi nhất định phải buông bỏ ngay cả khi đã mất đi tất cả bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau cho dù không ai thương bạn bạn cũng phải yêu thương chính mình